thì DRU là token của dự án Doomsday nha và 50 DRU này sẽ tương đương với 5 đô này và giải thưởng Herop sẽ được phân phối vào ngày mùng 4 tháng 2 nha đó phân phối về ví của các bạn đấy ok thì đường link tham gia Herop mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha thì sau bạn click bấm chọn vào thì lúc này sẽ là một giao diện này kế tiếp các bạn sẽ bấm vào start bắt đầu ha ok tiếp theo các bạn nhấn vào continue để tiếp tục này các bạn sẽ tiến hành nhập tổng số ở đây nha 89 cộng 35 này đó là 124 nha mình sẽ nhập 124 vào này Ok, thì ở đây sẽ có các nhiệm vụ mà chúng ta sẽ phải làm nhá. Và bạn cũng thể quan sát thấy này là top 1 ấy, thì bạn sẽ được 1.000 đồng DDU, top 2 đến top 10 thì bạn sẽ được 500 DDU, rồi top 11 đến top 50, rồi top 51 đến top 100, cũng như là cuối cùng là top 101 đến top 200 thì bạn sẽ nhận được 50 DDU nha. Ngoài top 200 này thì chúng ta cũng sẽ có hai giải may mắn quay ra đơn ngẫu nhiên ha. Ok thì đây chúng ta sẽ làm 5 nhiệm vụ này. Nhiệm vụ đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành tham gia nhóm Telegram và kênh Telegram ha. Mình nhấn vào Telegram Group này. Kế tiếp nhấn vào Join Group ở góc dưới màn hình nhá. Sau đó quay trở lại này. Rồi kế tiếp các bạn nhấn vào Channel này và nhấn vào Join Channel ha. Rồi kế tiếp nữa quay trở lại ha. Nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành follow Twitter và retweet bài đăng được ghim này. Các bạn nhấn vào on Twitter ha. Rồi nhấn vào open này. Ok, kế tiếp các bạn sẽ nhấn vào theo dõi ha. Rồi kéo xuống này. Thì đây chính là tweet được ghim nha. Đó, tweet đã ghim này. Các bạn sẽ nhấn vào biểu tượng này cho mình nhá. Sau đó nhấn vào tweet lại này để đi tweet ha. Ok, sau đó quay trở lại này. Nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ hành nhập địa chỉ ví BEP20 tức là BSC Binance Smart Chain đấy. Ví dụ như đây mình nhập địa chỉ ví BEP20 của mình trên ví MetaMask này. Thì bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như là thêm mạng BSC ấy, thì mình sẽ để đường link video hướng dẫn dưới phần mô tả nội dung của video này nhá. Ok các bạn nhấn biểu tượng này để này sao chép địa chỉ ví này. Sau đó quay trở lại này sau đó quay trở lại nhấn vào đây là đăng nhé ok vừa nãy mình đã tham gia channel rồi mình nhấn đăng tiếp này rồi follow twitter này thì bạn sẽ thấy hành nhập username tên người dùng twitter của bạn ha thì này username tên người dùng twitter ở đâu ạ các bạn nhấn vào mục hồ sơ này đó thì bạn quan sát này là hoàng giang xe là tên người dùng username của mình nhá và các bạn có thể quan sát ở dưới của tên này đó a còng hoàng xe nhá đó chính là username tên người dùng của mình nhá sau đó bạn quay trở lại này và dán vào đây ha nhấn gửi này kế tiếp bạn sẽ tiến hành tham gia channel quảng cáo này và follow twitter các bạn sẽ nhấn vào advertiser channel ha sau là nhấn vào join channel này ok quay trở lại vừa nãy thì mình đã follow twitter rồi thì mình sẽ nhấn vào đăng ha thì ở đây các bạn sẽ tiến hành nhập địa chỉ ví web20 của bạn này trên ví metamask hoặc chưa có net hoặc coi 98 cũng được ha đó thì vừa nãy mình chia sẻ là mình sẽ lấy ví web20 của mình trên ví metamask này mình sẽ nhấn vào đây để sao chép này sau đó quay trở lại và dán ha nhấn enter để gửi này rồi thì lúc này sẽ ra một thông báo là congratulations tức là chúc mừng bạn nhé bạn đã hoàn thành các nhiệm vụ Aerobe ha rồi thì ở đây sẽ có dữ liệu bạn này là username tên người dùng Twitter này cũng như là địa chỉ ví BEP20 BSC trên ví MetaMask của bạn ha ngoài ra ở cuối cùng này sẽ có đường link giới thiệu bạn nha các bạn thể nhấn chuột phải này